Vâng, toàn thể cô me vi nòng và quý vị khách quý hôm nay cũng ờ, hơi muộn rồi nhưng mà ờ, chúng ta hãy lái lại một chút nữa để ờ, để, để chúng ta tham khảo một cái chương trình thiện nguyện à, cơ hội người tài mình không những biết múa biết hát biết ăn nhậu biết nhảy nhót hát ca nhưng ta còn biết làm thiện nguyện được à, đưa đến đây một chương trình à, thiện nguyện đó là địa chỉ ở tại thôn Trang xã Sơn Trang Thành xã Minh Xuân huyện Đục Yên tỉnh Yên Bái cháu nội của nhà Hà Dồn bé tên là Hoàng Bảo Nhi sinh năm 2016 bố là Hoàng Văn Dần sinh năm 1995 mẹ là Bế Thị Trinh sinh năm 1998 thôn Trang Thành Minh Xuân Đục Yên Yên Bái một chương trình à, từ thiện uh, trong cái video này thì uh, có thể là sơn cũng uh, xin phép được uh, ghi hình và cũng là kêu gọi luôn trong uh, tất cả những khán giả xem kênh các nhà hảo tâm có những chút tấm lòng hảo vâng, tâm thì uh, vâng, rơi ờ, nước mắt các bạn thật sự là rất là khổ cũng như một chút dành cho tiên sân đấu ngay lúc này là món quà của quản trị viên hội nghệ tây xã minh xuân 500 nghìn vâng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cùng lần lượt lên sân khấu chia sẻ cũng như những món quà dù ít thôi nhưng tình cảm đi từ thiện tiếp các bạn ạ vâng và những số tiền này tôi xin được cảm ơn uh, Ôi, uh, gia đình cô uh, cố vâng, gắng lên vâng cháu đã 5 tuổi nhưng sau khi phẫu thuật uh, tim bẩm sinh thì lại biến chứng lên não mà khi đủ tuổi để đi uh, mổ não thì hiện nay cháu đã và vâng, những hình ảnh này chúng tôi không thể không nói được cảm ơn ông đặng ngọc thông đại diện cho hội văn học nghệ thuật tỉnh yên bái Vâng, xin được cảm ơn hội người thầy của Vĩnh Hảo Xin được cảm ơn hội người thầy của Vân Quang, Của Văn Yên Xin được cảm ơn hội người thầy của Đại Phát Xin được cảm ơn tất cả hội người thầy của chúng ta Vâng, kính thưa quý vị Với những tấm lòng của quý vị, chúng ta đã dành cho Như ờ, các bạn quan sát thấy thì ờ, tình cảm của người vâng, Tài dành cho nhau thì phải nói rằng là quá vâng, là quý mến luôn thực sự là hội người tày cả nước cũng như là hội người tày ờ, lục yên hay là lào cai mọi người cũng vâng, có những cái tấm lòng chia sẻ động viên cho nhau và còn trường hợp hôm nay đó là cháu nhỏ tim bẩm sinh đây các bạn đây đây là chắc là bà nội của cháu và đây là những cái tấm lòng của người dân đồng đồng bào tày bảo yên lào cai yên bái rồi lục yên khắp nơi đã tập trung trong uh, chương trình văn nghệ ngày hôm nay và đã có những chút tấm lòng để uh, chia sẻ cho uh, gia đình uh, bà và cháu bé các bạn ạ. Vâng, và người thân cháu thì bà đội của cháu rất là vất vả. Kính thưa quý vị, nước tình cảm của quý vị dành cho bà cháu của cháu bé ngày hôm nay chương trình của chúng tôi cũng không biết nói những câu không biết nói gì nhiều hơn nữa luôn chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn mạnh khỏe luôn bắt tài sai độc à, vâng, xin được cảm ơn các chị chương trình giao lưu ngày hôm nay thì uh sẽ ờ, có những chương trình từ thiện giống như lần trước các bạn ạ nhưng ờ, khả năng lần này thì ờ, theo như mình nghĩ là cái số lượng người tham gia ủng hộ cho giúp đỡ cho gia đình sẽ nhiều hơn vì hoàn cảnh của cháu bé đây rất là khổ chị mới đến sai tờ Lào làm ghi hết rồi đấy nha đừng đừng có đếm sai rồi bây giờ thì uh, các chị em đang uh, kiểm kê số tiền của mọi người đã lên uh, ủng hộ giúp đỡ cho gia đình nhà cháu nhỏ đây các bạn nhé vẫn còn tí tách tí tách vẫn còn rất là nhiều người đang uh, lên để giúp đỡ ủng hộ cho dù uh, là 10.000, 20.000 hay 100, 200.000 nhưng đây là cái tình cảm đây là một cái tình cảm rất là ờ, quý mến con gái con gái gọi mấy tuổi rồi à, đấy như nói là 6 tuổi rồi sao đấy như uh, mọi người nhìn thấy đây cháu gái cháu gái năm nay là 6 tuổi đúng không bà cháu 6 tuổi đấy đây là toàn cảnh này nhìn uh, như các bạn nhìn này để cho nhân viên nhà hàng ẩm thực tây bắc thượng tây chúng tôi có thể chuyển các món ăn vào trong môi trường được các bạn xin mời các bạn sáng vâng, không vâng, ra để làm sao đủ hồi 8 người một mâm còn ghi một thôi, 201 à, vâng, Với nhiều dân tộc khác 100 nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22, 50 chương trình ngày hôm nay 1, thì à, ban thư ký 3, 4, chương trình 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

chín ba mươi ba mốt ba hai ba ba ba tư ba năm ba sáu ba bảy ba tám ba chín à, đến với mười nghìn ờ, đâu giúp đỡ cho gia đình cũng như cháu bé được an lành mạnh khỏe để giúp cho cả của cháu đỡ đi phần nào vất vả trong khi trong cháu bé xin được cảm ơn anh lấy điện thoại cho nó em đấy 10 nghìn Đấy, cứ nhân cho dùng máy cho nó 5 nhân 22, 110 110 10 nhân mấy 59 10 nhân 59 590 20 nhân với 39 20 nhân 39 780 780 rồi 50 50 nhân 34 34 1 triệu 700, 700. 122 2 triệu 2 Vâng, kính thưa quý vị à, Có lẽ rằng 500, chỗ này cộng thêm à, một 30, à, cộng ghi thành 30 vào À đây, đây 20 à Đây là 800 tròn, gạch bỏ số 7 đi Gạch bỏ số 7 thôi Ờ 800 10 nghìn, 10 nghìn, nghìn chưa? Đủ chưa? 5 nghìn, đủ chưa? Tổng này Rồi cái đấy tính riêng rồi Cái này không cần đưa vào với ảnh nhường cho con người cộng với 590 cái tiền minh tiến nghĩ là cộng với 800 lớp thường và nhiều xã của các bạn khác cứ mỗi xã mỗi năm một lần cộng với 2 triệu 200 như vậy rất là lâm thân cận và với 200 đến với các thầy của 6 triệu 150 tổng 6 triệu 150 À, tổng số tiền mọi người à, đã ủng hộ quyên góp cho gia đình nhà cháu à, bị à, khuyết tật này là được số tiền là 1 à, 6 triệu 150 nghìn đồng các bạn nhé và cái số tiền này thì sẽ bàn giao cho một vị đại diện xong rồi là sẽ dạ, dạ, dạ. gửi gửi trao cho gia đình các bạn ạ trong cái video này thì uh, Sơn ờ, cũng muốn uh, nói luôn ở trên này là chắc chắn là Sơn sẽ đến uh, thăm gia đình nhà họ và sẽ làm một cái video để kêu gọi các nhà hảo tâm cũng như là các mạnh thường quân để uh, nói chung là họ sẽ giúp được cái gì cho gia đình họ cho bớt đi những cái khó khăn thì uh, Sơn sẽ cố gắng để Sơn làm các bạn nhé đây là số tiền này các bạn này. Bây giờ Xuân sẽ bàn giao cho chị à, ban tổ chức và trao cho gia đình các bạn nhé. Giờ đang cầm trên tay này. 6 triệu 150 nghìn đồng. Xin được cảm ơn anh Tuấn Hồng Học Tâm của tập thể quý vị. Và bây giờ chúng sẽ trao cho gia đình các bạn. luôn mạnh khỏe và luôn đắc tài sai lộc. Xin được trân trọng cảm ơn có những tấm lòng đấy. Vâng, xin cảm ơn và ờ, những lời cảm ơn cũng như cảm nhận của bà cháu bé ngay sau đây quý vị ta cùng lắng nghe uh, cảm nhận một chút ạ. Ờ, ờ, cháu, tôi là bà của cháu. Cháu cũng không được mấy, thì các bé. Vậy. Của uh, hội người Tài à? Hội người Tài, nên là bà cháu cũng rất là cảm ơn các uh, nhà, các bác, các cô, các chú, các ông bà đã có lòng uh, quyên góp cho cháu được uh, uh, ờ, số tiền nên uh, bây giờ bà cháu cũng ờ, mang về để cháu chữa trị cho cháu thêm cháu ờ, bà cháu sẽ uh, chữa trị cho cháu đến uh, giây phút cuối cùng của cháu dù như thế nào thì bà cháu vẫn là bà cháu bây giờ cháu của bà cháu thì thật sự tay, thì bệnh tật của cháu thì bây giờ không biết là nói như thế nào nữa nhưng mà cháu cũng uh, rất là cảm ơn các ông bà hội người tài và cháu uh, xin giúp các ông các bà hội người tài ngày càng tốt đẹp hơn ạ Vâng, thật sự cảm ơn Cảm ơn à, bà của cháu bé và chúc bé sẽ mau à, khỏe Xin cảm ơn ạ Mọi người như vậy là chương trình giao lưu văn nghệ của Hội Người Tài Lục Yên Đến đây thì à, cũng đã tạm thời kết thúc rồi chương trình tiếp theo đó là chương trình à, ăn uống nhậu nhẹt mọi người ly với nhau những chén rượu và còn à, những tiết mục gì thì chắc là sẽ còn ở buổi chiều hôm nay và trong cái video này thì à, sơn cũng sẽ tạm thời kết thúc ở đây các bạn nhé sơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo xin chào bye bye ở phía bên ngoài này thì các cô các chị cũng đang làm những cái món ẩm thực đây xem món ẩm thực của lục yên quê ta này các bạn xem này đậu dưa này và này, à, đây đây là một quả gì đây chị quả lúc lắc ạ à lúc lắc lộn rồi món ăn à, khá là tuyệt vời đây các bạn đây là những cái món ẩm thực để phục vụ uh, cho tất cả những uh, uh, chị em cô bác uh, trong uh, hội người Tày đã tập trung ở uh, trung tâm nhà văn hóa huyện uh, đây là Minh Xuân, Lục Yên các bạn nhé. Ôi, đây thì Xuân thấy có thêm món đó là món thịt kho chám thì phải trông hấp dẫn và ngon quá các bạn ơi đây dưới dưới này còn một son nữa này một son cả một son canh măng rừng nữa nhá măng nứa mà. lúc lắc em vừa vừa quay rồi đấy toàn những món ẩm thực rất là ngon tuyệt vời các bạn ạ di chuyển sang uh, mâm cỗ bên này xem nào các cô các bà là <laughs> đã đủ món chưa nào đây ghi hình uh, một chút nha các bà nhá có món chả này, món xôi này Đây là món dê đúng không? Đây là dê tái à, hay món gì đấy bạn? Ờ. Dê tái này Thịt kho chám này Gà, à đây là vịt này Vịt Vịt luộc này à, ờ, Lộn lúc lắc Và vâng, giò với cả ờ, dưa À đây là Việt Nam Việt Nam đúng không bà? Hay là gì đấy? Cái này á? Vâng Cái này mọc vịt mọc vịt à rồi rồi đúng rồi món này thì uh, sơn hay thưởng thức ở trong nghĩa đô dạ vâng ạ đó cũng rất là nhiều món ngon các bạn nhé. ở mâm bên này thì ờ, các cô các chị thì cũng đã ra bát ra đũa rồi và à, mỗi một bát của các cô chị đã có một miếng xôi rất là ngon nhưng mà xôi hôm nay thì chỉ một màu thôi các bạn ạ nhưng, Đấy. nhưng mà thiếu nước chấm em ạ à con còn thiếu món nước chấm à thế là em lại phải gọi ờ, bên ờ, nhà đầu bếp thôi đấy tôi chúc tất cả các cô chị có một bữa trưa ngon miệng nhá à đây nước chấm đến rồi gì đấy nước chấm và tráng miệng luôn này có đầy đủ luôn cảm ơn nhà báo nhá ở bên trong hội trường này thì <laughs> các cô các chú các bác các ông cũng đã lên mâm rồi ra bát ra đũa và món cỗ trong ngày hôm nay thì khá là ngon như ờ, quý vị và các bạn đã xem đấy những cái món ăn rất là đặc biệt truyền thống của ờ, người lục yên các bạn nhé đó xong này cũng ờ, rất là đông đâu đó chắc cũng phải đôi ba chúng mâm ấy các bạn ạ ôi bên này có mấy cô này toàn mặc áo đỏ này đấy mặc áo đỏ xong hơn là bàn đỏ rồi nhưng mà cô kia lại mặc áo trắng cô này lại áo hồng à hai cô này là ghép thêm thì tắm người à, <laughs> các cô chưa có bát à chưa có bát thôi cầm đũa gấp dần cũng được <laughs> Dạ vâng, xin ờ, mời các cô nhé, chúc các cô ăn ngon miệng ạ. Vâng ạ.